chưa có hay chẳng một giây em muốn nói lời chia tay lúc xưa một giây anh vẫn cứ im lặng cứ im lặng một giây em bước trắng quay lại dấu một lần mất bao lâu để em khóc mất bao lâu để anh cảm thông mất bao lâu để ta tập quen với cuộc sống thật nhiều nhưng chất chứa trong lòng dấu chưa đầy vì ông đâu có muốn yêu thương này bóng mong manh vụt bay giá như ta đừng xa xa về hai phương trời giá như ta đừng mang một phiền ngày qua răng kín lối chợt vội vã nhận ra đấy rồi mà không giá như em chờ lâu hơn ở nơi anh ngồi giá như anh mạnh mẽ để nói cần em thêm chút thôi ngày ngày trôi làm sao với phải bắt trái tim quên đi một bóng hình trong ngàn tiếc nuối đau chẳng nói nên lời muốn quay về lúc ta mù mưa có khi nào thời gian trôi làm em quên bao vụn vỡ liệu khi cô đơn em còn muốn anh bên cạnh liệu khi chia tay con tim quên ngày qua răng kín lối chợt vội vã nhận ra đã từng ngốc nghếch coi nhau như là tất cả rồi mất không giá như em chờ lâu hơn ở nơi anh ngồi giá như anh mạnh mẽ để nói cần em thêm chút thôi đôi trái tim quên đi một bóng hình trong ngàn thước nuối lo chẳng nói nên lời vẫn nhớ em có sao anh vẫn cố chất mang yêu thương một mình để rồi có dấu lòng tổn thương sau mùi phiền nhảy qua giang kín sunshine.